Xin chào tất cả anh em, tôi uh, xin giới thiệu với anh em về một cái bộ hột tài xỉu khi lắc chúng ta có thể giữ tài giữ xỉu đi theo ý của mình được nó không giống như những cái bộ hột nam châm khi thử nam châm nó sẽ bị dính bị hít nhưng mà với bộ hột này thì hoàn toàn không dính không hít gì cả và đây được gọi là tôi đặt tên là hột tài xỉu nhẹ bởi vì khi lắc chúng ta không cần phải lắc mạnh tay lắc rất là nhẹ thì chúng ta vẫn có thể giữ hột hoặc là lắc cho chén đi chén tài chén xỉu được đây nó là một cái mẹo chơi tài xỉu bịp cách đánh tài xỉu mới nhất 2020 hiện nay anh em nhìn cái à, hột của nó rất là đẹp được chúng tôi bo chống tiếng chống âm đặc biệt thì hột này hoàn toàn không tang 100% anh em nào cần tìm hiểu thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại đây nhé 0902 42 hoặc là anh em kết bạn Zalo với tôi qua số điện thoại đó còn về phần thử hột bây giờ tôi sẽ thử cho anh em xem và tôi sẽ lắc cho anh em xem mấy chén để anh em thấy sự hiệu quả của cái bộ hột tài xỉu này như thế nào trước tiên tôi sẽ thử qua dọi đèn anh em nhìn hột hoàn toàn trong hột trong suốt tất cả các mặt nhé. đó là về phần dọi đèn bây giờ tôi sẽ thử qua nước muối đây hột nổi hoàn toàn bình thường thôi. khi chúng ta lắc cái bộ hột này thì tỷ lệ hột nó đi rất là đều đó là khi chúng ta lắc bình thường anh em nhé tỷ lệ hột đi rất là đều còn nếu như muốn giữ hột coi là giữ tài giữ xỉu theo ý của mình vẫn có thể giữ được tôi không dám khẳng định là đạt 100% nhưng mà 80% thì tôi dám khẳng định cái điều đặc biệt của cái bộ hột này là khi lắc chúng ta chỉ lắc rất là nhẹ thôi, là hột nó đã đi rồi không cần phải lắc mạnh tay lắc rất là nhẹ hột nó đã đi hoàn toàn bình thường đây nó là một cái cách chơi tài xỉu bịp mẹo đánh tài xỉu bịp mới nhất năm 2020 hiện nay còn về phần thử anh em khi nào muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu nhẹ này thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại đây và tôi sẽ gửi hàng về tận nhà cho anh em ừ. bao cho anh em test hàng trước khi thanh toán bây giờ tôi sẽ thử qua cục hít Đó, hoàn toàn không dính không hít gì cả nắp cũng hoàn toàn bình thường anh em sử dụng cái bộ ờ, hột tài xỉu nhẹ này có thể bị bất kỳ sóng sới hay là có thể đi bất kỳ sóng sới hoặc là bổ gà hoàn toàn yên tâm và tỷ lệ chiến thắng của anh em đạt đến 80% bây giờ nó đang là tài tứ ngũ thiên tài số 15 tôi sẽ lắc qua xỉu và lắc rất là nhẹ nhưng hột vẫn đi hoàn toàn bình thường đó lên bão nhị luôn anh em vừa chén trước là tứ ngũ thiên chén này lên bão nhị luôn hoặc bây giờ đang bão nhị này tôi sẽ lắc cho hột đi lắc qua tài và đi cả ba hột luôn Đó. đi hai hột anh em đi con nhị đi hai con nhị lên con tứ con lục qua tài bây giờ tôi sẽ lắc xuống xỉu vẫn, vẫn lắc chèn đi nhé đó hai hai bốn, tôi lại tiếp tục đưa qua tài đó hai bốn năm, tôi lại đưa xuống xỉu đó một bốn bốn với những trường hợp như thế này đây đây là hột thế đây với trường hợp 144 này thường thường tay à, con người ta rất thích đánh xuống tài tôi sẽ giữ xỉu đúng chưa trên trước là 144 bây giờ là 411 tôi tiếp tục giữ xỉu đó 235 tiếp tục giữ xỉu nữa 622 giữ xỉu 126 Đó, bây giờ nó qua tài khi chúng ta lắc thì không thể là tuyệt đối được có những trường hợp nó gọi là phản nhưng mà nó sẽ không phản nhiều bị chén trước tôi đang muốn giữ xỉu nhưng mà nó qua tài nhưng nó chỉ phản một chén thôi nó lùi một chén bây giờ chén này tôi sẽ lắc qua lắc xuống xỉu cho anh em xem đó rất là nhẹ tay hột đã xuống rồi xuống xỉu số 7 bây giờ tôi sẽ đưa qua tài và tôi lắc giữ tài 146 bây giờ tôi sẽ tiếp tục tôi giữ tài Đó, 336 tiếp tục giữ tài nữa 455 256 vẫn là tài 346 vẫn là tài nữa 146 vẫn tài Đó, bây giờ qua xỉu 124 về hột thì hoàn toàn không tăng 100% anh em hoàn toàn yên tâm khi sử dụng cái bộ hột này ở bất kỳ sòng sới hoặc bất kỳ những cái bộ gà nào đây nó là cái cách chơi tài xỉu bịp mẹo đánh tài xỉu bịp hiệu quả và mới nhất năm 2020 hiện nay và được tôi gọi là hột tài xỉu nhẹ bởi vì khi lắc ấy, thì chúng ta lắc rất là nhẹ tay và có thể chống được máy phân âm chống tiếng chống thầy thợ và hoàn toàn không tan anh em nhìn hột thì rất là đẹp đó. cạnh góc à, được chúng tôi bo hết rồi anh em nào cần tìm hiểu và muốn sở hữu cái bộ hồ tài xỉu nhẹ này có thể liên hệ tôi qua số điện thoại đây nhé. Chào tạm biệt tất cả anh em